đấy phía xa xa bên kia là đã có hai bác đã trao đổi mua bán đặc bò đấy mọi người đang đếm tiền để uh, gửi cho nhau đây kia à, ờ, thịt đây Ồ, ờ, oh, thịt trắng cố này là món đậu canh đây Đây những nồi tiết vẫn còn khói nghi ngít luôn Ờ, cái này là chứa là canh tiết Của bà con Đấy, xa xa bên kia thì cũng có một vài nồi lẩu đang bắt đầu bốc khói Và những nồi thắng cố nhỏ nhỏ đang bốc khói rồi Xin kính chào quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang Cuộc sống vùng cao à, Xin chúc uh, quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang Cuộc sống vùng cao có một ngày mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn, niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống à, Video hôm nay thì Giang tiếp tục chia sẻ tới uh, quý thính khán giả Không phải một video về uh, hoàn cảnh gia đình khó khăn mà hôm nay Giang uh, chia sẻ tới mọi người um, về một cái triệu phiên khá là đặc biệt Dạ. Ôi, chào uh, trưởng thôn cái lâu lắm rồi được gặp Công việc này thế nào? Hả? Công việc này thế nào? Dạo này hơi yếu đó, đang hơi à? thuốc này này À thế à? Vâng. Hôm nay anh nghỉ đi làm à, hay nào? Không, vẫn đi làm hả? À thế à? Vâng. Hôm nay anh anh lên được mấy hôm nay rồi? Lên được à, hai uh, ba hôm hôm nay rồi Dạo này có khỏe không? Anh vẫn khỏe Ồ, thấy uh, cái đi làm uh, cho em em Ngọc cũng uh, khá là tốt đấy thôi cái gì nó mà ờ, cái gì nó lúc đầu nó khó khăn nhưng mà sau này vì là nó sẽ à, phát triển và thành công bất ngờ là gặp cái đây đấy cái mua thuốc gì đây đây là mua thuốc từ salon phát không ạ à, salon phát đó vâng. Ờ. Cháu cháu đi lúc nào mình đau lưng thì mình ghế cầu dáng. À đây à đây à. Vâng. à. à thế bây giờ đang, đang ở trọ hay là Không, bây giờ vẫn ở trong bản đó gì? Thôn hay gì? Nhà đó À đây à. Vâng. À, là tối sáng đi làm rồi tối lại về nhà đó gì? Vâng. À, tự anh tưởng là mà em ở trọ ngoài này. Không, em làm gì ở được trọ, em công việc thôn nữa, vợ à. đang à. cũng đang có bé thì không ra chọn được đâu. À, chọn được. Nhá. Ờ, hôm nào anh vào nhà thăm xong nhá. Ờ, rồi. Nhà thăm nhà để chơi. Ok ok, thấy nhà xây mới rồi mà chưa chưa được vào cũng chưa được biết à, rồi nhìn nên mới muốn vào vâng, nhá. Ừ, ờ thế nhá ở ờ, về đi ờ. thì uh, Giang vừa gặp à, em Cấy là trưởng thôn uh, Ha Cá và em Cấy thì cũng đã làm cho em Lương Văn Ngọc trong thời gian vừa qua thì đang thấy là các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ em đó làm một cái ngôi nhà nho nhỏ khá là khang trang và sạch sẽ và Giang cũng xin uh, giới thiệu cho Quý thính khán giả trên kênh của Giang biết về cái phiên chợ ở ờ, trên huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang này thì phiên chợ này sẽ diễn ra vào à, ngày chủ nhật hàng tuần và đặc biệt đó là một cái phiên chợ chỉ có một tuần và một lần và trên phiên chợ này thì uh, quý thính giả biết rồi mọi người biết là uh, bà con người đồng bào Hơ Mông, Giấy hay đồng bào Nùng hay đồng bào Giao hay một số người đồng bào vào thứ chủ nhật hàng tuần thì mọi người sẽ mang những cái đặc sản của từng à, dân tộc mình mang ra để có thể trao đổi buôn bán hàng hóa à, mình sẽ đưa tất cả mọi người đi à, một vòng để tham quan phiên chợ nhé để xem phiên chợ này bán những cái gì mà nó lại có cái đặc biệt như vậy Thật xa bên kia thì anh Sơn anh à, đang đứng chờ nguyên này tìm được gì chưa anh chào em nhá xuống ờ, xem đấy nhỉ xem ờ, bà con bán bán con lợn đấy nhỉ đấy vừa gặp trưởng thôn cấy xong vừa đi ờ, ra ngoài kia đứng trò chuyện một chút có mà thế như quý vị biết thì dọc hai cái con đường này thì bà con sẽ bày bán những cái gian hàng sản phẩm của mình và trong quá trình giao thương buôn bán bà con sẽ trao đổi mua bán với nhau trên này thì ờ, quý vị biết bán khá là nhiều những cái mặt hàng một có thể mọi người bán những cái ờ, thực phẩm về hoa quả ăn uống này hay là những cái ờ, sản phẩm về cái thuốc thang và những ờ, cái ờ, vật dụng cần thiết sinh hoạt trong gia đình nói chung là vị nào mà lên đây trải nghiệm có thể được hòa mình vào cái ờ, cuộc sống của bà con không khí thì uh, rất là nhộn nhịp và hai bên đường mọi người đi có thể là ờ, tắt đường đấy không không thể ờ, đi được phải lách và khu vực mà bán những cái con ờ, động vật những cái chú cún đây đây những cái chú cún này để đấy này chú cún rất là dễ thương người ta bán rất là nhiều cái mặt hàng thì bà con luôn luôn là muốn mang ra để trao đổi và những cái mặt hàng nào bà con mà chọn với ưng ý theo cái ý muốn của mình và đồng bào hơ mông ở trên này thì ờ, có một cái ăn mặc khá là hay nhất là quần áo của người đồng bào hơ mông thì biết rồi có thể là mặc quần phía đằng trong nhưng bên ngoài thì người ta có thể mặc váy đây như các uh, cô các bác và đi uh, chợ thì có thể để ý được thấy này và cái đặc biệt hơn nữa ở trên chợ phiên huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang này diễn ra vào thứ chủ nhật hàng tuần ấy thì ờ, bà con hay ra đây để có thể trao đổi về cái kinh nghiệm à, buôn bán rồi ờ, cuộc sống trao đổi hàng hóa ấy. song song bên cạnh đó thì có thể là giao lưu uh, với uh, những uh, cái nền văn hóa cái uh, cuộc sống uh, diễn ra hàng ngày của người dân uh, địa phương và những uh, du khách thập phương xa đến đến tham quan và du lịch ở trên tỉnh Hà Giang này này mọi người đến cũng khá là đông luôn nhé quý vị có thể nhìn thấy là đi uh, một vòng chợ thì có thể nhìn thấy được và bao quát được cái cảnh uh, bà con uh, trao đổi buôn bán hàng hóa khá là tấp nập và đặc sản trên này thì uh, Giang thấy là mọi người là hay uống rượu ngô Hà Giang quần áo và bên này là dao mèo cái con dao mèo của người đồng bào nhưng mà Giang nghĩ cái này là dao của không phải là người đồng bào đánh mà có thể mình cất mua về thôi chợ ờ. có nói chung là chợ phiên này thì ờ, không thiếu mặt hàng nào đâu đang thấy là bán khá là đầy đủ quần áo giày dép từ những vật dụng của gia đình sinh hoạt hàng ngày đây trước mắt uh, quý vị có thể tìm thấy là một có lợn một ỉn nhỏ con vang cái bán con lợn này bán bao nhiêu đây hả không biết à? Không biết bán bao nhiêu tiền à? Chip của à? Chip của oh. Nhỏ thôi bán cũng uh, gần 2 triệu, một đến hai triệu một con Ở khu vực này thì uh, là khu vực khá là nhộn nhịp về buôn bán những cái con uh, thú cưng uh, động vật con vịt đây nhé quý vị có để ý vịt gà lợn dê bò trâu là là là giống à, chú vịt đây bò đây Ủa con bò này to không bò này chắc phải à, bốn năm mươi triệu đấy nhỉ yeah. ở trên này thì giang thấy là mọi người bán trâu là rất là hiếm thì vì bà con ở trên ờ, vùng à, Hà Giang này có một cái địa lý rất là phức tạp một chút đó là những cái à, hòn đá nhô lên trên kẽ với những cái khoảnh đất nó nho nhỏ nên là bà con rất khó là trồng cấy khi mà bà con ở trên này dùng những cái con trâu cày thì rất là hiếm đa số là bà con sẽ dùng bò để cày nên là mọi người là hay buôn bán để bò nhiều hơn đây những cái con lợn này à, quý vị có để ý này ít chi là <laughs> à, ấy bé này thôi nhưng mà khá là đắt nha nếu mà quý vị bạn mua lợn giống ở trong này còn khá là nhiều nữa luôn này tại thì anh Sơn với à, Giang là cũng đang đi à, quan một vòng Đấy, ở phố bên trong này thì là có hẳn biển hiệu là chợ bò huyện Mèo Vạc ở tỉnh Hà Giang trong này thì bán rất là nhiều bò luôn mình sang phía bên này để xem uh, chú lợn này Đấy, chưa lợn đấy Con này bán bao tiền? Má con nó Con này bán như bao tiền? À, con này 800, con này 1 triệu À, 800, con này 1 triệu ừ. Con nhỏ này thì là 800 mà con to to này hơn một chút chỉ là 1 triệu Con này bán bao nhiêu nó đi? 800 800, 800 là con nhỏ hả? Con lớn bao nhiêu? Rồi rất là nhiều luôn nhé To nhỏ đều có hết đủ các loại kích cỡ Wow bà con thì ờ, rất là thích những cái con lợn ở trên này thì ờ, lợn cắp nách mà thì cái ờ, giá trị sản lượng của con lợn thì rất là cao đấy bà dắt đi đi bán này. bà có năm sáu con à, bên cạnh những uh, chú lợn tỷ lệ những cái chú dê dê mình không biết là bán như nào dê này một người bán theo con hay là bán theo cân bán theo con đó. à bán theo con à mỗi một con thì mọi người là bán bao tiền một con hai triệu à hai triệu à. à và con này không bán theo cân tưởng là bán theo cân nhé bán theo cân to luôn nhỉ à à đây là mình bán theo con à, nãy giờ giang có hỏi qua mấy anh em mà bán dê đây thì đấy mọi người nói là bán theo con con có tùy là 2 triệu 3 triệu Con này thì à, tính giá bao nhiêu? À? Con này nếu mình bán thì giá bao nhiêu? À, giá con này. 2 triệu 2 triệu một con này 2 triệu à. Còn những con này là to to này hơn thì là đắt hơn đúng không? Dạ. À. 2 triệu 3, 2 triệu 8 đấy À, 8 con này không bán theo cân mà lại bán theo con ừ. các con này thì em em bảo là 2 triệu 3 con to này là 2 triệu 8 Không ăn theo cân à? Gì? Cân trăm mấy cân mà Cân thì ấy ờ, hơn ừ. Bây giờ xin mời uh, quý vị khán giả tiếp tục theo chân Giang vào phía bên trong tìm hiểu sâu hơn về cái uh, khu vực chợ bò này nhé Ồ, rất là nhiều luôn Vừa mới bước chân vào trong này Giang đã gặp với à, hàng đàn con bò rồi To nhỏ đều có hết về mọi kích cỡ Anh ơi cho em hỏi à, có con bò bê con con thì mình bán bao tiền? Con bò này à, vừa mua về là 13 triệu 2 13 triệu 2? Vâng à, Con nhỏ này đấy con, con nhỏ này được à, ờ, con đực hay con cái con nhỏ này con này con đực à con đực là nó sẽ đắt hơn con cái à, hay như thế nào à, con đực thì hơi đá một tí con cái thì nó không đá bạc con đực à và... vì sao là con đực này đắt hơn nhau và à, đá một tối là gì à ờ, với với bạn nhá à nhưng mà chỗ có sáu cột tốt như thế à tốt nên là bà con thường là dùng những con à, đực này để cày cấy đúng không Đúng rồi. để dạ, uh, thay nương Đúng đấy, có cái thì nó sẽ đắt hơn Đúng là còn còn cần cái như những con to to ấy thì nghe nó bao nhiêu tiền con đấy trả hai hai hai tư như thế đó à, à. con này bé bé đã như này là 13 triệu 200 em chia sẻ những con bò này rất là to này chắc phải mấy chục triệu đấy nhỉ đúng không à, con đắt tiền thì phải có thì mới biết à. biết thì nó đắt tiền ừ. à. cảm ơn anh nhá ờ. đấy đi uh, hỏi thăm một chút một vòng em đây thì uh, biết được là cái giá của con bò à, phía bên này hầu như là cũng uh, đều bán những con bò khá là nhiều và to luôn Đấy, quý vị có thể để ý nhìn thấy là là cuộc chơi bò này thì à, rất là nhiều rồi bà con ra đây để à, trao đổi và buôn bán à, với nhau những cái à, con bò của người mua của người khác có thể bán cho người này cũng là kinh doanh thôi và nhà nào mà nuôi được bò có thể mang ra đây để trao đổi buôn bán thuật uh, à, mua thì sẽ là vừa bán nhé Đấy, mình có thể trao đổi uh, giá cả không cứ gì vào con bò này <laughs> à, mấy chục triệu nó đang uh, muốn uh, nhảy lấy giống <laughs> đấy vào sâu bên trong kia nó còn khá là nhiều luôn đấy biết đây những con ô tô xe tải này là chuyên chở bò về đây để mà giao thương buôn bán và huyện Mèo Vạc này thì là giáp với uh, tỉnh Cao Bằng và, và ờ, khi mà hấp như vậy thì là rất là thuận tiện cho giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng để có thể bà con trao đổi buôn bán với nhau ở những cái ngày chợ phiên đặc biệt tuần mới có một lần ờ, diễn ra. Ê, con này cây Con này bán được bao tiền? Con này anh bán bao tiền? Bán lên một tí thôi bán bao nhiêu tiền một con này nếu mình bán? 18 triệu 18, 18, 19 18, 19 rồi Nói chung là giá cả ở đây thì nó vô vàn Có những con thì ờ, đắt có những con thì là rẻ Nói chung là thuận mùa vừa, thuận mùa vừa bán này có con bò cái răng thấy là to Như con trâu luôn yeah. Dạ. ra đây gần gần cho mọi người à, nhìn chút là biết con bò nó to cao thực luôn ở những cái chú bò nó có à. dọc cái này mọi người để ý này là bò nó xếp ngang mọi người buộc theo cái lan can này dọc đây là đàn bò và giang thấy con bò này là con bò to nhất đây to hơn cái con trâu của giang ở nhà đang <laughs> thấy là khá là to con này như con trâu luôn Đấy, phía xa xa bên kia là đã có hai bác đã trao đổi mua bán đặc bò đấy mọi người đang đếm tiền để uh, gửi cho nhau à, bây giờ mình sẽ uh, tiếp tục di chuyển ra phía bên ngoài để khám phá thêm một chút xem là chợ phiên còn những cái đặc sản gì và những cái gì hay Tại nhiều nó lên u mà giới thiệu cho mọi người cùng uh, biết về cái chợ phiên này Ồ, ừ. oh, đây uh, con đang bán à, những quả dứa khá là ngon bóc sẵn này à? không những bên cạnh nhà ấy còn có à, xúc xích nướng này bán những cái đồ ăn nhanh luôn này hả à. à đây có thỏ này anh sơn đây à, ăn thỏ anh thỏ đẹp không áo thỏ cái này củ gì đấy cái này bán như kiểu chống covid ấy để uống này trước em lên uh, trên uh, ấy là đức có được xem đấy gốc cây như này này nhưng mà tên không biết đâu tiếng kinh không biết đâu thì, uh, nước thuốc uống rồi về uh, anh băm nó ra nhỏ nó ra đây bà con hiện tại đang bắt đầu à, dục uh, dịch là ăn phở đây mọi người trao đổi ở phía đằng trong này sẽ bán những cái đồ quần áo đó và những đồ thức ăn chiếu ở phía mặt ngoài này thì bà con mới trao đổi nhiều những cái mặt hàng thế mới gọi là chợ phiên độc nhất vô nhị toàn những à, đồ độc và lạ Đúng bà con uh, mang ra được đây cửa hàng này dọc về con đường ăn nhanh đây vào trong đi qua đây là <laughs> mình ngửi thấy là đã đói rồi cái này rau gì đây rau đắng à. bò khai bò khai này là khai à loại rau là không nhìn như kiểu uh, ờ, kính ngọt ấy nhỉ đây là cá khuy đây. Đấy. Cá suối à? Cá khuy. À bóng là bao tiền à, mớ này? Là bóng là ờ, khuy. 10 nghìn chỗ này tất cả đấy. Là mười nghìn. À mắt là 10 nghìn. Cá khuy. Đó, từ cá khuy cá bóng. Cái rau đấy kiểu rau à, đắng viện. Đấy, phía bên trong này chẳng có gì đâu. À để ý là dọc cái này người ta bán hoa quả này quần áo này và phía này trong kia là khu vực uh, ăn thắng cố ăn lẩu những ngày bình thường ở trên này thì uh, chợ phiên này sẽ không diễn ra nhé chỉ diễn vào ở đúng chủ nhật nhé quý vị nào mà theo dõi và muốn lên đây để trải nghiệm tham quan cũng như là để hòa mình với cái cuộc sống của bà con ở trên này thì hãy vào ngày chủ nhật và lên đây và phiên chợ diễn ra rất là sớm lúc 5 giờ 6 giờ là mọi người đã bắt đầu uh, dục dịch tất cả các nơi ở huyện Mèo Vạc này các thôn các xã xa nhất sẽ đổ dồn về thị trấn này để có thể mang cái ờ, đồ sản phẩm hàng hóa của mình ra để trao đổi buôn bán đây những cái bộ váy của người đồng bào Hơ Mông rất là sặc sỡ luôn Nói chung là cái này cũng không phải là bộ áo truyền thống của người đồng bào Hơ Mông mà nó được uh, ờ, like rất là nhiều từ uh, bên Trung Quốc sang Việt Nam Tại vì uh, tỉnh Hà Giang này sẽ giáp với uh, Sinh Cái, Vị Xuyên, uh, Giang Xuân Vĩ đấy. Ờ, oh, là các cháu nhỏ đấy, các cháu nhỏ để bán hàng rồi đấy những cái, cái, cái à, vùng biên giới nên là những cái bộ quần áo này nó sẽ được pha lẫn nhé không phải là quần áo truyền thống đấy, trước mắt lính uh, giả có thể để ý là khu vực ăn uống của người đồng bào rất là nhộn nhịp trong khu vực ăn uống này có đầy đủ thắng cố mèn mén đó cái đặc trưng của bà con trên này Đấy, những bát phở sẵn có luôn mình chỉ việc gọi món và theo yêu cầu của từng à, người từng cá nhân mọi người có thể ăn cái gì gọi cái đó khu vực này ăn à, uống khá là rộng luôn mình có thể ờ, bao quát nhìn xung quanh là vào buổi sáng thì ờ, tất cả mọi người sẽ tập thể ăn uống sau đó mọi người sẽ đi uh, trao đổi buôn bán ở trong quá trình trao đổi buôn bán thì mọi người cũng có thể là cùng nhau lại ăn uống Lâu chủ nhật lên trên này thì các bạn ở đây, lắm. đây những cái thắng cố khu vực này là những cái thắng cố đây được rất là nhiều người dân thích và ăn mèn mén và bao nhiêu ờ, suất mọi người sẽ gọi ra đây chí này để ngồi ăn ồ oh, em thấy là đây là bằng tiết hết thôi Tôi đi một vòng quanh để giới thiệu cũng như là khám phá cái chợ phiên mèo vạc này cho quý vị tất cả các bạn cùng ờ, xem Đây những cửa hàng bún này khá là nhiều luôn những cái bạn nào đi du lịch hay cầm theo những cái máy ảnh để có thể là ghi hình lại những cái khoảnh khắc uh, đẹp trong quá trình mình đi để trải nghiệm và tỉnh Hà Giang này Giang thấy là mọi người hay đi phượt nhiều nhất Đấy, khu vực này thì bà con là bán dao con dao này bán bao tiền anh? Con đấy, con đấy 80 nghìn 80 nghìn một con này Ờ Con dao quắm này giống nhau hết à? Giống nhau hết À giống nhau hết 120 120 cái này này ờ. Cái này là cái gì đấy nhỉ? Trung bò À trung bò hỏi một chút giá dao ở xung quanh đây mình chắc là cũng ờ, giống nhau bên này là cuốc cuốc làm của bà con đi nương đây Còn như là mặt hàng cuốc dao này là bẫy chuột này bẫy chim này khá là nhiều chung là đầy đủ sản phẩm chung là rất đông luôn nhé, các anh khán giả trên kênh của Giang có thể để nhìn đường mình đi mình uh, lách lách đây đó rất là đông Vâng đi về nào anh ơi đấy cũng như phía bên trong bên ngoài đều rất là đông chủ yếu là bà con đến đây để uh, trao đổi buôn bán mà hàng hóa mà ai có hàng gì bán hàng đó ai à đây có măng đây có măng tươi tử tế đây như kiểu măng nứa đấy hoa quả rồi rất rất nhiều thứ khu vực này thì là đang bắt đầu à, bà con à, buôn bán mía Ôi, còn mía rất nhiều luôn Sản phẩm này hầu như là đa số là bà con tự trồng và tự ấy được canh tác được để mang ra đấy để trao đổi buôn bán đấy. phía xa xa bên kia thì à, quý vị có thể để ý nhìn thấy là cũng đang bắt đầu buôn bán mía này rất nhiều rồi những cô bé mặc áo xinh xinh rất là nổi trội màu ờ, hồng một phiên chợ ờ, diễn ra tạo cho à, mình một cái cảm giác là mình lên trên này được hòa nhập với cái cuộc sống của bà con à, biết được nhiều cái à, phong tục tập quán ở nơi đây và khu vực này thì à, quý vị có thể nhìn thấy là những cái chai rượu ngô của Hà Giang được bà con buôn bán mang ra tại đây và bà con có thể nếm thử trước khi là mua Đấy, mình chỉ được nếm để một chút thôi đó nhiều ờ, người lên đây cứ bảo là cứ nếm mỗi người một cam một chút là đã đủ no và đủ say rồi không cần phải mua nữa khá là nhiều luôn nha đây anh ấy đang đang đang bắt đầu nếm thử nếm thử những ờ, chai rượu không có ngon không thì mình mới mua đây khá là nhiều đồng hồ được phép nếm thử mà con thịt lợn thịt lợn đen thì thế Đấy, có bé sinh sinh này đi uh, mua cùng mẹ đây thịt lợn đen thì uh, giá cả nó khá là đắt đỏ xung quanh đây là dọc đoạn này là bà con là bán thịt lợn đen mình hay nói là vùng xuôi hay nói là lợn cắp nách thịt lợn thì ờ, không phải bàn nữa rồi thì cái chất lượng Đấy, còn phía bên này thì, ờ, đối diện với bán thịt lợn thì là bán hoa quả này ờ, rau này chủ yếu những gia vị mà có thể chế biến những cái ờ, thực phẩm để nó thêm đặc vị hương vị nó ngon hơn Đó, hôm nay thì Giang cũng đã đưa cho nay thì Giang cũng đã đưa chân với tình khán giả của Giang trên kênh để đi xem một vòng và biết về cái ờ, chợ phiên mèo vạc này qua đây cũng à, mong muốn là chia sẻ những thước phim à, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà con à, trên vùng cao đất là của đồng bào Hơ Mông và đặc biệt hơn là ở trên à, huyện Mèo Vạc này à, chủ nhật hàng tuần sẽ diễn ra chợ phiên Mèo Vạc và những cái sản phẩm bà con sẽ được buôn bán trao đổi khá là nhiều và có những cái mà những nơi khác mình không thể có và chưa bao giờ mà mình có thể trải nghiệm đấy thì à, quý thính giả có thể lên đây vào thứ ờ, chủ nhật hàng tuần nhé đó video ngày hôm nay Giang cũng ờ, xin phép được khép lại ở đây thôi ờ, Giang xin chúc cho quý định khán giả trên kênh của sản Trường Giang à, luôn luôn yêu mến và đồng hành với Giang trong thời gian mà Giang đi chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn video này video đặc biệt để có thể ghi lại những cái cuộc sống hàng ngày của bà con và một cái triệu phiên khá là đặc biệt à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính khán giả trên kênh Sa Trường Giang ở video tiếp theo